Tin bão khẩn cấp, bão số 4 giật cấp 17 khi áp sát đất liền, miền Trung mưa to từ chiều ngày 27 tháng 9. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay, ngày 26 tháng 9, bão Neru đã vượt qua khu vực phía nam của đảo Luzon, Philippines, đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4 năm 2022. Lúc 4 giờ, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 810 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 đến 13, 118 đến 149 km h giật cấp 14, bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 230 km. Tính từ tâm bão, bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, Đến 4 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, 134 đến 149 km trên giờ, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 12,5 đến 20,0 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 111,5 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km và có xu hướng mạnh thêm. Tới rạng sáng ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão cách đất liền Đà Nẵng Bình Định khoảng 170 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 đến 14, 134 đến 166 km trên giờ, giật cấp 17. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, đi vào đất liền khu vực Trung Trung Bộ, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 29 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Nam Lào, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 39 đến 49 km trên giờ, giật cấp 8. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ 20 đến 25 km h suy yếu và tăng dần. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển, nước dân do bão vùng ven bờ. Vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8 đến 9, sau tăng lên cấp 10 đến 11, vùng gần tâm bão cấp 12 đến 14, giật cấp 17, sóng biển cao từ 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Từ trưa ngày 27 tháng 9, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận, bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn có gió mạnh cấp 8 đến 9, sau tăng lên cấp 10 đến 11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 đến 14, giật cấp 17, sóng biển cao 8 đến 10 mét, biển động dữ. Từ tối và đêm ngày 27 tháng 9, vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định sóng biển cao 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão 6 đến 8 mét. Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi cần đề phòng nước dân do bão cao 1 đến 1,5 mét gây ngập úng tại khu vực trũng, tháp ở ven biển, cửa sông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dân do bão. Từ gần sáng ngày 28 tháng 9, khu vực ven biển từ Quảng Trị trở vào đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7 đến 8, giật cấp 9 đến 10, ven biển khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, từ sáng sớm ngày 28 tháng 9 có gió mạnh cấp 9 đến 10, vùng gần tâm bão mạnh. Cấp 11 đến 12, giật cấp 14 đến 15, các khu vực sâu hơn trong đất liền gió mạnh cấp 8 đến 9, giật cấp 12 đến 13, khu vực Con Tum, Gia Lai ngày 28 tháng 9 có gió mạnh dần lên 6, sau tăng lên cấp 7 đến 8, có nơi cấp 9, giật cấp 11. Từ chiều ngày 27 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 ở khu vực tự trung trung bộ, Bắc Tây Nguyên mưa to đến rất to, dông kèm gió giật mạnh, lượng mưa phổ biến 150 đến 300 mm, có nơi trên 350 mm. Từ 28 đến ngày 30 tháng 9 mưa có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, cấp 4, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Công Tum, Gia Lai, cấp 3.